Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình Rất vui được gặp mọi người Trong uh, ăn gì hôm nay Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn Một món bún mực các bạn ạ Món bún mực này cũng rất là đơn giản, dễ làm Các bạn xem được cái clip này của mình Thì có thể về làm ngay cho gia đình nhà mình một bữa nhé các bạn nhé Và bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem Tô bún của mình nhé các bạn nhé Tô bún buổi sáng của mình Là món bún mực Rất đơn giản, dễ làm và ngon mọi người xem được clip này của mình hãy ủng hộ cho mình nhé đây nha mọi người nhé mọi người xem một tô bún mực rất là ngon luôn các bạn chỉ mua mực về và làm nước sốt cho mình và mua một chút bún về là mình đã được một bữa sáng thật là hoàn thiện các bạn nhé đây là tô bún mực buổi sáng của mình các bạn ạ rất là ngon tốt cho sức khỏe

nước sốt cay rất là ngon luôn <laughs> và các bạn nha cực kỳ là ngon các bạn ạ <laughs> cay rất là ngon luôn

环保的。

và video của mình làm lên xin được tạm dừng và chúc ờ, mọi người và tất cả các bạn sức khỏe thành công trong cuộc sống nha và hãy đăng ký ủng hộ kênh mình và đồng hành cùng mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các bạn chào